Thiên thượng đã nhân từ ban cho nhân loại 20 năm ổn định. Bắt đầu từ năm 2024, 20 năm tương lai sẽ là một thế giới xấu trộn mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Nếu như đại dịch Covid đã viết lại các quy chuẩn của toàn cầu thì cửu hỏa vận năm 2024 đến 2043 là vận cuối hạ nguyên, ngũ hành thuộc hỏa, nằm ở vận cửu và vận hỏa sẽ là dấu ấn mãi mãi trong tâm nhân loại. Nhà tiên tri Malaysia cho biết cửu vận là một kỷ nguyên mới của sự thay đổi từng ngày trôi qua và không thể đoán trước. Chúng ta thường nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa để chỉ về làm đúng sự việc vào đúng thời gian, địa điểm, đúng không gian, hoàn cảnh. Và cửu vận chính là thời gian vô cùng quan trọng tới đây. Hiện tại, toàn nhân loại không có thời gian trì hoãn và phải chạy đua với thời gian. Sắp xếp trước, sử dụng tốt chiến lược để có thể tránh điều hung đón điều lành, dùng thiên thời để xoay chuyển tình thế. Nếu như con người vẫn chấp mê bất ngộ, hành động ngược lại với thiên đạo, cứ liên tiếp lặp lại sai lầm, thì sự kết thúc sẽ không còn xa. Tâm linh cuộc sống mến chào quý thính giả. Chúng ta sắp bước vào một thế giới song song chưa từng thấy trong đời. Chuyến đi tàu siêu tốc lần này không có đường quay đầu, nếu không cẩn thận sẽ bị rơi vào vực sâu vạn trượng, mất đi tính mạng. Đó là một thế giới không có nếu như, là một thế giới không có biên giới dân tộc. Người bỏ trốn sẽ sớm bị đào thải, người thuận theo cũng không thể sinh tồn, chỉ có người thay đổi mới là chủng người duy nhất sống sót trong tương lai. Dịch bệnh đã kéo toàn cầu xuống, nhưng may mắn thông qua lý giải về cửa vận, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ phương hướng của con đường trước mắt hơn. Anthony Chen nói rằng đây cũng là thông tin ông muốn truyền đạt trong hàng loạt các video của mình. Cửu vận Thiên thời vận Lý luận về thiên thời đến từ các vì sao và vũ trụ. Quy luật vật hành của các vì sao tạo ra sự thay đổi từ trường cũng ảnh hưởng tới khí trường của trái đất. Trong Thái Dương hệ, hành tinh có thể tích lớn nhất là sao mộc. Cổ nhân gọi sao mộc là Thái Tuế. Đường kính của sao mộc gấp 11 lần trái đất, thể tích gấp 1.321 lần trái đất. Sao mộc quay một vòng quanh mặt trời mất 11,86 năm Ngoài ra, hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời là sao thổ với thể tích gấp 764 lần trái đất, quay một vòng quanh mặt trời mất 29,45 năm. Khi quay quanh mặt trời, bình quân mỗi 19,86 năm hai hành tinh trên sẽ giao hội với nhau, xuất hiện trạng thái đường thẳng. Vì thế, khí trường của trái đất được thiết lập lại, mở ra vận mới. Cổ nhân coi thời gian giao hội 20 năm một lần này gọi là một vận, cứ ba vận lại thành một nguyên, chính là bằng 60 năm vì thế ba nguyên là 180 năm và rồi sinh ra định luật tam nguyên cửu vận. Nguyên vận của thiên thời hoàn toàn không phải là mê tín, nó đại biểu cho xu hướng của thế giới, văn hóa và diễn biến vi diệu của cục diện. Chúng ta hiện giờ vẫn đang ở bát vận là từ năm 2004 tới cuối năm 2023 là kết thúc. Bát vận đối ứng với quẻ cấn trong bát quái, thuộc về thổ của ngũ hành, cũng là đại biểu cho năng lượng bình ổn, mọi người cũng không khó nhìn ra các ngành như địa ốc, kiến trúc, thuộc thổ đều đang rất hưng thịnh vào thời gian này, giá sản nghiệp của hầu hết các quốc gia đều lên như nước thủy triều. Ngoài ra, quẻ cứng còn đại biểu cho nam thanh niên, bên cạnh sự xuất hiện liên tục của các ngành nghề phù hợp với giới trẻ, các ngành nghề đều có xu hướng trẻ hóa. Đương nhiên, nhìn chung nam thanh niên có vẻ dễ đạt được thành tựu và danh lợi, Tới năm 2024, thế giới sẽ bắt đầu bước vào cửu vận. Thực ra đây là phép tính hậu thiên vận. Căn cứ theo tiên thiên vận, từ năm 2017, năng lượng của cửu vận đã hiện ra, chính là tới năm 2024 tiên hậu thiên vận sẽ trùng nhau, sau đó năng lượng của hỏa sẽ lên một đỉnh cao khác, kéo dài 20 năm cho tới năm 2043. Anthony Chen nói rằng, ông dự đoán toàn cầu sẽ xuất hiện những thay đổi rung chuyển khiến con người không kịp ứng phó. Ông nhắc lại trong các video trước đã thường xuyên cảnh báo mọi người về việc dịch bệnh Covid chỉ là thông báo trước cuộc cửu hỏa vận, những gì chúng ta phải đối mặt trong tương lai mới đích thực là thách thức. Cửu vận có phải là điểm kết thúc của thế giới? Cửu vận đối ứng với quẻ ly trong bát quái, bát quái gồm 8 quẻ. Càng, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn, trong đó quẻ ly là quẻ duy nhất thuộc hỏa ngũ hành. Hỏa vừa hư vừa thực, chúng ta có thể nhìn thấy hỏa nhưng không thể cất giấu nó đi. Hỏa dễ bị dập tắt nhưng cũng có thể rất nhanh chóng hủy diệt tất cả. Anthony Chen nhận định rằng trong ngũ hành của tam nguyên cửu vận, hỏa là nguy hiểm nhất, nguyên nhân là do hỏa đại biểu cho nguồn gốc của sinh mệnh, là động lực thúc đẩy thế giới tiến lên, nhưng con người không cách nào nắm giữ được năng lượng phản ứng dữ dội của hỏa, chơi với lửa có ngày bị bỏng dự đoán thế giới thời kỳ cửu hỏa vận, khoa học và công nghệ. Anthony Chen phân tích hỏa vận từ góc độ khoa học và công nghệ. Ly hỏa đại biểu cho khoa học công nghệ là con dao hai lưỡi. Nó có thể đưa văn minh thế giới tiến tới đỉnh cao hơn, đồng thời cũng từng bước kéo con người vào huyệt mộ, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, thay đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt, biến hóa của virus, tranh chấp đấu tranh, lo ngại tiềm ẩn về hạt nhân. Hiện tại nhân loại đang ngày càng nhiều lý do khiến bản thân phải bị diệt vong. Xét từ hồng quang, tiến bộ nhảy vọt của công nghệ cửu vận có thể thay đổi hoàn toàn kết cấu văn minh thế giới đã được thiết lập hàng ngàn năm. Lịch sử sẽ được định nghĩa lại mới, giá trị quan thể hiện nhân tâm sẽ hoàn toàn không còn. Nhìn lại trăm năm trước tới thế kỷ 21 hiện nay, lịch sử thuận theo quy luật biến hóa của thiên thời mà trải qua bao thăng trầm như bệnh cúm hàng loạt, chiến tranh thế giới, đại cách mạng khoa học và cơn lốc kinh tế. Và cuối cùng thiên thượng nhân từ ban cho chúng ta 20 năm thổ vận tương đối ổn định. Bất kể chúng ta có nắm bắt được thời cơ của thổ vận hay không, thời gian là xa xỉ phẩm mà chúng ta mãi mãi không thể giữ lại được. Hai năm nữa, tất cả Thái Bình thịnh thế chỉ có thể tìm lại trong sách sử. Anthony Chen khẳng định thế giới của cửu hỏa vận là điều mà chúng ta hiện tại ở trong bát vận không thể tưởng tượng được. Thế giới sau đại dịch sẽ lại bước vào cuộc sống bình thường khác và ông gọi đó là trạng thái bình thường mới của khoa học công nghệ. Thế giới ảo Thứ nhất, tương lai sẽ tiến vào kỷ nguyên mới của hư ảo. Sự mở rộng chuyên sâu của công nghệ ảo sẽ làm thay đổi tất cả. Các công nghệ thực tế ảo, VR, thực tế hỗn hợp, Mixer, tăng cường thực tế, A, trò chơi điện tử ảo và công nghệ giải trí giác quan sẽ vô cùng thịnh hành. Nói một cách đơn giản, tình huống trong thực tế ảo là vật thể và nhân vật đều là hư cấu, nó có thể kế ghép ý thức của con người vào không gian khác. Sau đó sẽ là sự xuất hiện của vô số các công nghệ ảo mới cải biến hoàn toàn trạng thái bình thường của cuộc sống con người. Ở đây, điều đáng phải nhắc tới là vũ trụ ảo, Metaverse, được công bố đã báo trước cho sự xuất hiện sắp tới của thế giới song song ảo. Sau đó thế giới sẽ lần nữa bước vào cách mạng công nghệ mang tính đột phá, văn minh sẽ được viết lại. Nhà tiên tri Malaysia hứa hẹn trong tương lai sẽ đưa ra những dự đoán cụ thể hơn về chủ đề này. Đại cách mạng tiền tệ Thứ hai, sự mở rộng công nghệ chuỗi khối, blockchain và phi tập trung là do hỏa khắc kim. Kim sẽ đối mặt với sự thay đổi rất lớn và kim là đại biểu cho ngành tài chính, nghĩa là ngành tài chính truyền thống trong tương lai sẽ phải chịu uy hiếp lớn. Nếu hiện giờ không lập tức tiến hành chuyển đổi, sau này nhất định sẽ phải bị đào thải. Vậy phương hướng chuyển đổi sẽ như thế nào? Anthony Chen nhìn nhận rằng chính là thuận theo hướng công nghệ ảo của thiên thời hỏa vận, ví dụ như ngân hàng điện tử và tiền ảo. Ông dự đoán tiền ảo và điện tử trong 20 năm tới sẽ hoàn toàn thay thế tiền tệ thật. Trong quá trình này, người nghèo có thể đột nhiên giàu lên nhanh chóng, người giàu có thể trắng tay không còn gì thế giới sẽ xuất hiện nhiều lần đại cách mạng tiền tệ. Nền tảng của hệ thống kinh tế sẽ bị phá hoại nghiêm trọng. Quy tắc và định nghĩa trò chơi tài chính sẽ được viết lại, vì thế cả thế giới sẽ rung chuyển. Sự phát triển giao thông Ngoài ra, phương tiện giao thông và ô tô đều thuộc về kim, cũng giống với nguyên lý hỏa khắc kim, ô tô sẽ đối mặt với đại cách mạng phát triển. Thứ nhất, công nghệ xe hơi tự lái được sử dụng thành thạo và rộng rãi, Thay vào đó, phương tiện do con người điều khiển chỉ thịnh hành ở các nước lạc hậu. Thứ hai, thiếu hụt nhiên liệu sẽ ngày càng trầm trọng, ô tô chạy bằng xăng sẽ bị đào thải, sẽ bị xe điện thay thế hoàn toàn. Thứ ba, ô tô bay sẽ là một xu hướng lớn, hệ thống giao thông của thế giới trong tương lai sẽ được xác định lại mới. Đương nhiên, trong quá trình phát triển, trước tiên thế giới nhất định sẽ trải qua hỗn loạn lớn. Mưu đồ hàng không vũ trụ nhân loại sẽ khám phá không gian bên ngoài, chiến trường cuộc đua các nước sẽ từ trái đất dịch chuyển tới các tinh cầu khác. Thám hiểm không gian là cuộc đối đầu địa chính trị chủ yếu. Từ những năm 50, chiến tranh lạnh Mỹ-Xô đã thúc đẩy cuộc đua tranh giành không gian. Tương lai, nhiều nước sẽ đua nhau khám phá những tinh cầu thích hợp cho con người cư trú, vì vậy có ước vọng di dân ra ngoài vũ trụ. Dù giấc mơ đó có thể đạt được hay không, nhưng chiếm ưu thế thống trị lãnh thổ và chiếm đoạt tài nguyên của thiên thể sẽ là sách lược chính. Phát triển không gian cũng ẩn chứa một chương trình nghị sự bí mật, trong đó bao gồm việc khám phá sinh mệnh bên ngoài không gian ngày càng liên tục thách thức giới hạn đạo đức và lợi ích. Các thuyết âm mưu xuất hiện tràn lan. Bên cạnh đó các nước lớn sẽ thông qua hệ thống gián điệp để xâm lược và phá hoại kế hoạch ngoài không gian của nước khác. Bố cục chiến lược và số lượng trạm ngoài không gian quốc tế và vệ tinh cũng được đưa vào danh sách cạnh tranh, nhiều nước nhỏ sẽ thành đối tượng bị lôi kéo, bị buộc phải tới gần các quốc gia có khả năng về không gian và từ đó mất quyền tự chủ. Giữa nhiều nước đã mất đi sự tín nhiệm cơ bản lẫn nhau. Lời hứa đã trở thành lời nói dối đẹp đẽ khi bắt đầu liên minh. Vì vậy, tương lai toàn cầu có thể chỉ còn lại một vài liên minh lớn. Bản đồ địa cầu và quan hệ liên minh sẽ được định nghĩa lại, mâu thuẫn căng thẳng, chiến loạn khuấy động. Nguy cơ trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo AI là bước nhảy vọt lớn của công nghệ hiện đại. Nó là một loại trí tuệ máy móc do con người đưa chương trình gốc vào máy, sau đó thực hiện các phép tính thông qua các chương trình phức tạp, sinh ra nhận thức và học tập và rồi thể hiện ra trí thông minh bắt chước tư duy của con người. Nhưng công nghệ trí tuệ nhân tạo tương lai sẽ phát triển thần tốc. Lượng thông tin có thể phát triển mà không cần phụ thuộc vào con người. Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo hàng đầu chính là siêu máy tính, nó có thể liên kết dữ liệu lớn, chuỗi khối và mạng Internet. Đồng thời có thể liên kết với máy tính toàn cầu, các đối tượng và hệ thống điện tử. Khả năng của nó vượt ngoài giới hạn của con người. Theo dự đoán, sự biến đổi của trí tuệ nhân tạo là nguyên nhân chính dẫn tới sự thống trị và lật đổ thế giới tương lai. Thứ nhất, nhân loại tương lai sẽ không có sự riêng tư, kiểm soát dữ liệu lớn sẽ trở thành quả bom hẹn giờ và là tài sản quan trọng của toàn thế giới, chúng ta sẽ phải sống mãi mãi trong nhà mục của công nghệ, không cách nào quay đầu lại. Thứ hai, trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế hầu hết công việc của con người, gây ra làn sóng thất nghiệp toàn cầu. Trong trào lưu thất nghiệp phổ biến, nhân loại đang dần đánh mất quy tắc văn minh ngầm là đổi công sức lấy phần thưởng, chuyển sang thế giới ảo hoặc công nghệ để có được những con bài mặc cả, thậm chí cướp bóc và xâm lược. Trong thế kỷ mà nhân tâm méo mó, mạng người càng không được xem như đáng kể Lời kết Năng lượng biến hóa của cửu vận vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Tương lai là một thế giới chúng ta chưa từng biết. Vũ trụ to lớn vô hạn được mở rộng thành các không gian song song khác nhau. Trong video lần này, Anthony Chen đưa ra dự đoán đối với sự phát triển công nghệ. Ngoài ra, tình hình thế giới 20 năm tới sẽ thay đổi khôn lường, thăng trầm không ổn định, xáo động bất an, có thể mọi người cho rằng tất cả những điều này sẽ đến vào năm 2024 nhưng thực ra năng lượng của cửu vận đã tồn tại, hơn nữa ngày càng thể hiện rõ. Năm 2022 và 2023 chúng ta sẽ thấy thêm rõ các biến hóa chuyển hướng thiên thời. Nhà ngoại cảm cũng nhắc lại rằng, nó không phải là hiện tượng trong thời kỳ hậu dịch bệnh Covid, mà là khúc dạo đầu của thiên thời cửu hỏa vận. Ông cũng hứa hẹn sẽ làm một series dự đoán cửu hỏa vận